nhận định thị trường vàng, Forex, chứng khoán Mỹ, dầu của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần biến động rất là mạnh mẽ cậu vàng. Trong tuần thì cậu vàng có 3 phiên tăng giá rất là mạnh. Có những thời điểm cậu vàng đã lập kỷ lục cao mọi thời đại lên mức 2081 trước khi quay đầu giảm giá và chạm à, có những thời điểm trong phiên ngày thứ sáu cậu vàng đã thủng mức 2000 và đóng cửa mức là 20 17. Có thể nói tuần qua là một bước tăng tốc để về đích của cậu vàng. Nó rất là mạnh mẽ. Có những thời điểm chúng ta cảm tưởng như cậu vàng tiến đến sát mốc 1001 đến nơi rồi. Nhưng sau đó thì cậu vàng nhanh chóng test trở lại. Tuần qua thì có khá là nhiều thông tin kinh tế mạnh được công bố. Bên cạnh đó có cả những thông tin về vĩ mô. Thông tin đáng chú ý nhất tuần qua và là động lực cho cậu vàng tăng mạnh giá đó chính là có lẽ là sự phá sản của ngân hàng lớn thứ ba của Mỹ, ngân hàng ờ, First Republic Bank của Mỹ sau SVB và Signature Bank thì First Republic Bank chúng ta biết là ngân hàng này thì với quy mô tổng tài sản 230 tỷ lớn hơn cả SVB cơ. Do vậy là nó gây ra sự rung chuyển trong ờ, giới tài chính cũng như sự lo ngại của giới đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế và sự an toàn của hệ thống ngân hàng Do vậy là không có gì lạ khi giới đầu tư đổ xô vào mua vàng. Nhưng tuy nhiên chúng ta biết đây là những yếu tố mang tính thời điểm và đấy cũng rất có thể là điểm nhấn cho thấy là cậu vàng đã tăng tốc và về đích rồi. Giới đầu tư thì đã mua trước đó đương nhiên sẽ tranh thủ những cơ hội này để chốt lời mạnh mẽ. Và thực tế thì quá trình chốt lời mạnh mẽ nó cũng diễn ra rất là nhanh chóng. Cậu vàng sau khi lập đỉnh 2080, 2081 nhanh chóng bị bán trở lại à, 2050 và vào phiên ngày hôm sau khi thông tin kinh tế Mỹ tốt được công bố thì nhanh chóng bị bán ập trở về là 2000 trước khi đóng cửa phục hồi nhẹ ở mức 2017. Xét về yếu tố tin tức vi mô thì thật sự là với sự phá sản của First Republic Bank thì nó cho thấy là hệ thống ngân hàng Mỹ gặp rất nhiều vấn đề khi Fed tăng lãi suất tăng mạnh mà trước đó chúng ta biết là Fed trong hơn một năm đã tăng lãi suất từ mức là 0 đến 0.25%. Hiện nay đã đưa lãi suất của Fed lên mức là 5 đến 5.25%, 500 điểm phần trăm sau 10 lần tăng lãi suất, một mức tăng rất là mạnh và rất là nhanh. Và như thống kê trước đó thì mỗi lần Fed tăng lãi suất trên 300 điểm phần trăm, nền kinh tế Mỹ sau đó đều bước vào suy thoái. Do vậy lần này thì cũng sẽ không là ngoại lệ. Hiện nay chúng ta biết nền kinh tế Mỹ vẫn chưa suy thoái nhé, vẫn đang khá là mạnh. Nên đấy là động lực cho giá vàng tăng mạnh tuần qua. Xét về các yếu tố thông tin kinh tế cơ bản thì tuần qua ngày thứ hai chúng ta biết là hầu hết các thị trường ở châu Âu và châu Á thì nghỉ lễ. Thị trường Mỹ thì chỉ số PMI đã được công bố. Đấy. Chỉ số PMI IFN của Mỹ ở khối sản xuất được khảo sát bởi tạp chí IFN thì ờ, đứng ở mức 47,1 cái mức này thì nó có tăng so với cùng kỳ tháng trước là 46,3 nhưng nó vẫn dưới 50. Điều này cho thấy là khối doanh nghiệp sản xuất vẫn tiếp tục bị thu hẹp. Tuy nhiên cái mức độ thu hẹp thì nó ít hơn so với tháng trước. Ngân hàng ờ, Trung ương Australia mở màn đầu tháng bằng việc là sau một tháng dừng tăng lãi suất thì lại tiếp tục quay trở lại guồng quay tăng lãi suất. Đây chúng ta biết là một uh, ngân hàng trung ương uh, Australia tháng trước kỳ họp tháng 4 thì dừng tăng lãi suất đứng ở mức ờ, uh, 3,6 tháng này lại tiếp tục quay trở lại guồng quay uh, tăng lãi suất đưa lãi suất lên mức là 3,85 Tâm điểm tuần qua chính là cuộc họp FOMC của Mỹ. Trước đó thì chúng ta biết là thông tin về bảng lương phi nông nghiệp được khảo sát bởi tạp chí ADP Nam Farm thì khá là tốt. 296.000 việc làm. Nó báo hiệu là cái bảng lương phi nông nghiệp được công bố chính thức cuối cùng ờ, bởi ờ, Bộ Lao động Mỹ nhiều khả năng sẽ tốt. Chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ thì ờ, đứng ở mức là 51,9 có tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng trước là 51,2. Điều này nó cho thấy là khối dịch vụ vẫn tiếp tục mở rộng, được mở rộng và chúng ta biết nền kinh tế miền nền kinh tế tiêu dùng như vậy là cái chi tiêu của người dân vẫn tiếp tục uh, mở rộng chứ không hề thu hẹp điều này đồng nghĩa việc là lạm phát vẫn là một mối lo bởi vì là khi người dân còn chi tiêu chưa tách sạch chi tiêu thì lạm phát sẽ còn mạnh <clears throat> biên bản của họp FOMC thì uh, tại cuộc họp này Fed đã chính thức nâng lãi suất từ mức uh, à, 25 điểm phần trăm từ mức 5 lên mức uh, tối đa là 5.25%. Đây, à, biên bản của họp à, Fed thì có một số điểm đáng chú ý. Nói chung là nó không có gì mới cả. Tất cả đều là những sự đã được thông báo rồi thôi. Chúng ta biết là trong biên bản này thì nó có một vài à, điểm Fed có đưa ra. <clears throat> Thứ nhất là Fed à, nâng lãi suất 25 điểm phần trăm, đưa lãi suất à, cơ bản của Fed à, lên mức là 5 đến 5.25%. Thứ hai là Fed sẽ thực hiện à, bán ra mỗi ngày tối đa là 500 tỷ đô với mức lãi suất là 5.25%. Đây là lãi suất cho vay qua đêm đấy của Fed đấy và Fed sẽ mua lại tức là mua vào à, với mức lãi suất là 5.05% à, tối đa là 160 tỷ đối với một tổ chức tín dụng một ngày. Đấy. Fed <clears throat> sẽ tiếp tục uh, thực hiện chính sách là QT tức là thu hồi QE với mức là 60 tỷ đô đối với các uh, trái phiếu kho bạc và 35 tỷ đô đối với các uh, giấy tờ có giá trị thế chấp như chứng khoán, trái phiếu các kiểu. Nói chung là Fed sẽ tiếp tục duy trì là thu hẹp QE mỗi tháng 95 tỷ đô như trước khi cuộc khủng hoảng SVB diễn ra. Chúng ta biết là khi SVB tuyên bố phá sản, thị trường ờ, tài chính Mỹ trao đảo Fed đã phải bơm thanh khoản khẩn cấp gần 400 tỷ đô ra thị trường. Nhưng hiện nay khi mọi thứ bình ổn trở lại thì Fed tiếp tục thu và mà ờ, đây Fed có nói là hơn nhé. Hơn 60 tỷ và hơn 35 tỷ tức là Fed có thể thu hồi hơn 95 tỷ đô mỗi tháng. Hơn nhưng mà không có giới hạn trên nhé. Đấy. Chúng ta biết Fed có hai công cụ để điều hành. Một là công cụ gián tiếp là lãi suất, hai là công cụ trực tiếp. Trực tiếp bơm máu thì là QE và hút máu là QT. Mà hiện nay chúng ta biết là Fed đang thực hiện chính sách hút máu nhá. Hút bớt máu ở nền kinh tế ra. Mà tất nhiên là Fed thì có lộ trình, không hút cục bộ giống ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì hút cục bộ đợt ờ, quý 3 năm trước thì chúng ta biết rồi, làm cho thị trường chứng khoán của chúng ta sụp đổ luôn. Còn hiện nay Fed thì có thông báo rất là rõ ràng tất nhiên là một khi Fed mà đã hút máu ra thì đồng nghĩa với việc là tiền không còn rẻ nữa quá trình tiền rẻ kết thúc lâu rồi và tiền lưu thông sẽ ít hơn thì dần dần lạm phát sẽ hạ nhiệt thôi và tất nhiên là kinh tế cũng sẽ suy suy thoái và kết quả làm ăn kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ kém đi vừa lãi suất cao vậy vừa tiền ít đi đúng không người dân tiêu thụ kém đi vậy thì kết quả kinh doanh mà tốt bây là lạ tất nhiên là nó sẽ chưa phản ánh ngay vào nền kinh tế như trước đó tôi vẫn nói là Fed bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3. Thì như vậy đến tháng 3 năm nay thì mới bắt đầu phản ánh và nó Fed tăng lãi suất mạnh nhất là vào quý 3 và quý 4 năm trước, tức là mỗi đợt điều chỉnh tăng 0.75%. thì như vậy là từ tháng 6 ấy, bắt đầu từ tháng 6 ấy thì như vậy là từ quý 3 năm nay thì nền kinh tế mới chính thức bị ảnh hưởng mạnh và khả năng Mỹ sẽ bước vào suy thoái vào quý 3 năm nay, chứ còn quý 2 khả năng vẫn chưa suy thoái đâu. <clears throat> Đó là về yếu tố thông tin nhé. World của Fed nó có một số nội dung chính như vậy thôi. Trong cuộc báo ấy, thì ngài Powell có nói đến là chưa đề cập đến là việc Fed dừng tăng lãi suất hay không. Nhưng nếu theo biểu đồ Dodport ờ, về lãi suất, ma trận lãi suất thì chúng ta biết nhiều khả năng đây là đợt tăng lãi suất cuối cùng của Fed rồi. Và ngài Powell cũng có đề cập đến là Fed sẽ đưa ra tuyên bố dừng tăng lãi suất hay không vào tháng 6, của tháng 6. Thứ hai là Fed có tái khẳng định là mục tiêu hàng đầu là kiểm chế lạm phát. Đấy. Ờ, kinh tế Mỹ thì tiếp tục tăng trưởng mạnh đó, Fed ờ, có đưa ra là nền kinh tế Mỹ còn khả năng có thể hạ cánh mềm tất nhiên đây là quan điểm của Fed thôi còn Fed thì là nói Fed mà ờ, chúng ta biết là từ xưa nay Fed nói toàn sai nên cái này là Fed đang chấn an giới đầu tư thôi chứ nếu theo thực tế từ năm 1970 trở lại đây trong vòng 50 năm mỗi khi Fed tăng lãi suất trên 300 điểm phần trăm cơ bản thì theo sau đó nền kinh tế Mỹ đều bước vào suy thoái hết và lần này thì tăng tận 500 điểm phần trăm không có lý do gì mà nền kinh tế Mỹ không suy thoái cả. Ờ, không có hạ cái mềm đâu. Có cái là hạ cái cứng cứng đến mức nào thôi. Đó là quan điểm cá nhân tôi là như vậy. Còn đương nhiên là tương lai chưa xảy ra chúng ta cần chờ một năm nữa sẽ biết. Ờ, quan điểm cá nhân tôi thì những điều xấu nhất vẫn còn ở phía trước, chưa xảy ra và chúng ta cứ từ từ mà hưởng. nhưng mà đến thời điểm này thì có thể nói là quá trình tăng lãi suất của Fed là kết thúc rồi. Và ngắn hạn thị trường sẽ trải qua 2-3 tháng là bình yên. Trước khi kết quả kinh doanh quý 1 thì gần như là báo cáo rồi, nó không xấu, không quá xấu. Quý 2 thì chưa đến đúng không? Theo tôi quý 2 nó cũng chưa thật sự xấu đâu, mà cái xấu nhất nó phải đến từ quý 3 cơ. có lẽ là bình yên cũng sẽ không có nhiều cái cơ sở để đồn đoán nữa. Fed sẽ giữ lãi suất ở trên cao, trên cao bao lâu chúng ta chưa biết nhưng ít nhất là từ giờ đến cuối năm là sẽ không có động thái hạ lãi suất đâu nên nhà đầu tư trước đó có kỳ vọng là phép hạ lãi suất là theo tôi là không thực tế và quá là mơ mộng vào ngày thứ năm thì uh, ngân hàng trung ương châu Âu cũng chính thức là tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm đưa lãi suất ngân hàng ờ, trung ương châu Âu lên mức là 3,75 điều này hoàn toàn có thể hiểu được ờ, lạm phát của châu Âu vẫn rất là mẹ rất là cao đứng ở mức 8% cơ còn cách rất là xa mà mục tiêu ông vẫn là 2% theo tôi quá là ảo tưởng không biết bao giờ đạt được luôn <clears throat> Vào ngày thứ 6 thì thông tin rất là quan trọng trong tháng chính là bảng lương nông nghiệp ờ, của Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp. Thì bảng lương nông nghiệp rất là tốt, ờ, vẫn tạo ra 253.000 việc làm, cao hơn rất nhiều, tháng trước là 165.000. Tỷ lệ thất nghiệp thì siêu tốt luôn, lại trở về mức thấp nhất trong vòng 50 năm, 3,4%. Đó. Điều này cho thấy là hiện nay thì nền kinh tế Mỹ vẫn rất là khỏe, rất là tốt. Nhưng chúng ta biết đây là những chỉ số đi sau nhá. Đó. Ờ, những cái chỉ số như là lạm phát này, tỷ lệ thất nghiệp này, số việc làm được tạo này, đây là những chỉ số đá và đang xảy ra. Còn chỉ số tương lai, chỉ số dự báo trước thì đấy là chỉ số về Ờ, ờ, sản xuất PMI cơ thì nó vẫn kém đúng không? Chúng ta biết PMI dịch vụ 4 năm tháng đứng ở dưới 50 rồi. À PMI sản xuất. Còn dịch vụ thì vẫn vẫn mạnh nhá, dịch vụ vẫn trên 50 nhá. Đối với ờ, thu nhập lao động theo giờ tăng nhá, tăng khá mạnh nhá. Chúng ta biết là tăng 0,5%, cao hơn mức dự đoán 0,3 và cao hơn cùng ngày tháng trước 0,3. Như vậy chúng ta biết là thu nhập theo giờ tăng thì người dân lại có thêm tiền có thêm tiền thì lại tiếp tục chi tiêu như vậy việc kiềm chế lạm phát nó còn là một bài toán nhiều tập mà Fed sẽ không dễ cái van thứ nhất là nâng lãi suất thì Fed đã thực hiện rồi theo tôi có lẽ nếu mà lạm phát trong vòng tháng 5 và tháng 6 này cao thì rất có thể vào cuộc họp kỳ họp tháng 6 Fed sẽ phải tăng cái mức hút về Hiện nay chúng ta biết là Fed đang hút về 95 tỷ đô đúng không? Có thể sẽ phải tăng lên 120 tỷ đô, thậm chí 150 tỷ đô nếu lạm phát tiếp tục đứng ở mức cao. Theo tôi thì cái việc tăng lãi suất nó ảnh hưởng gián tiếp thôi đến hệ thống ngân hàng là chính nhưng mà việc hút tiền nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, trực tiếp đến thị trường tài chính. Thị trường tài chính chúng ta biết là tiền là mạch máu mà, hồ rút bớt máu ra cơ như thể suy nhược là là đúng rồi, sức khỏe kém đi là hoàn toàn tự nhiên thôi. Tuần tới chúng ta sẽ đón nhận ờ, thông tin rất quan trọng là thông tin CP. Ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin nào quan trọng công bố cả. Ngày thứ ba cũng như vậy, bình yên. Đến ngày thứ tư, rông bão sẽ bắt đầu nổi lên. Thông tin lạm phát. Dự kiến lạm phát của Mỹ sẽ là tăng 0,4% so với cùng kỳ tháng trước và theo năm thì sẽ đứng ở mức 5%, tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này thì tôi cũng đã dự báo từ trước vì ờ, chúng ta nhìn vào cái ờ, biểu đồ lạm phát đây. À, lạm phát của Mỹ thì có xu hướng là đi theo hình sin đúng không? Đây, tôi xin lỗi để tôi bật biểu đồ theo năm. Đấy. Lên thế nào xuống thế đúng không? Mà trước đó ở phía bên ờ, trái này chúng ta thấy là có 5 tháng này lạm phát đứng quanh 5%. do nhiều khả năng lạm phát của Mỹ sẽ cầm cự 5-6 tháng mức 5% này. Sau khi cầm cự xong thì nó có ờ, cắm đầu xuống hay là đi lên chúng ta chưa biết. Đấy. Nên nhiều khả năng trong 10 tháng tới lạm phát của Mỹ nếu không có gì thay đổi nó sẽ đứng quanh 5%. Nhưng còn nếu mà có thay đổi mà nó đột biến nó tăng ngược trở lại 6% thì có lẽ lúc Fed sẽ phải mạnh tay hơn. Và lần này mạnh tay nó sẽ nằm ở QE nhá. Ờ, QT QT thu hồi QE chứ không phải là nằm ở tăng lãi suất nữa theo tôi câu chuyện Fed tăng lãi suất thì giờ là kết thúc rồi chúng ta quên nó đi bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào nền kinh tế thực và tập trung vào việc hút QE của Fed vào à, ngày thứ năm thì chúng ta cũng sẽ có là ngân hàng trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất 25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên 4.5%. Đương nhiên rồi, chúng ta biết lạm phát của Anh vẫn 10% cơ mà quá cao luôn đối với một nước phát triển lạm phát thường xuyên đứng ở mức 1 2% mà hiện nay đã duy trì cả năm mà 10% đây chúng ta nhìn thấy đây. Đấy, lạm phát à, à đây là lãi suất này. Lạm phát của anh 10%. Lạm phát của anh à, tháng trước tháng trước nó vẫn ở mức 10%. Đây tôi sẽ chuyển sang à, tìm tháng trước cho các bạn. tôi sẽ cho bạn xem lạm phát của Anh và châu Âu nhé để lại mỗi Anh và châu Âu rồi chúng ta sẽ tìm lạm phát của Anh và châu Âu nhé đây CPI của Anh này chúng ta xem biểu đồ đấy lạm phát của anh này đứng ở 10% cả năm nay rồi thì đương nhiên lãi suất phải lên chứ lạm phát của Mỹ hạ nhiệt chứ anh bây giờ vẫn đang ở vùng đỉnh này <coughs> có thể nói là cp của anh vẫn đang rất là cao và việc anh nâng lãi suất là bình thường cp của và châu Âu cũng vậy thôi <coughs> đó là xét dưới yếu tố thông tin tâm điểm tuần tới sẽ là thứ nhất là phản ánh cái ờ, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tuần trước thứ hai là sẽ chờ đợi cái ờ, thông tin lạm phát của tuần này do vậy nhiều khả năng ngày thứ hai thứ ba thị trường ờ, sẽ biến động ít biến động à, biến động theo kỹ thuật thôi ngày thứ tư sau khi thông tin lạm phát ra thị trường sẽ tiếp tục tìm ờ, xu hướng mới ngày thứ năm ngoài thông tin của anh thì ở Mỹ cũng sẽ có thông tin về chỉ số giá sản xuất PPI và Core PPI số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì dự kiến không nhiều thay đổi gì cả thành viên FOMC phát biểu này ngày thứ sáu thì anh có thông tin GDP theo tháng. GDP quý 1 anh sẽ được công bố. Mỹ thì sẽ có niềm tin tiêu dùng dự kiến là giữ nguyên không thay đổi gì. Có thể nói là tuần tới thông tin tập trung vào giữa tuần chính là ngày thứ tư và ngày thứ năm. Ngày thứ tư thì thông tin CPI của anh và ngày thứ năm thì anh tăng lạm phát. À, anh tăng lãi suất thế thôi. Đó là xét dưới yếu tố thông tin nhá. Còn xét về kỹ thuật thì chúng ta đi theo kỹ thuật thôi rất nhiều bạn có nói là kỹ thuật lần này là không đúng theo tôi là các bạn ờ, không hiểu nhiều về kỹ thuật thì đúng hơn <clears throat> đây chúng ta nhìn thấy ngay cả điểm chạm tuần trước đây thì ờ, cạnh trên của điểm chạm cũng là 2078 á giá chỉ chạm lên qua một tút rồi vẫn quay đầu xuống sao lại không đúng nhỉ bạn nào nói kỹ thuật không đúng có lẽ là bạn chưa hiểu đủ và hiểu đúng về phân tích kỹ thuật thôi nếu mà nhìn thì chúng ta có thể nhìn thấy cái cây nến này có dấu hiệu là cây búa đảo chiều mặc dù nó không quá đẹp bởi vì là nó có cây dâu dưới khá là dài đấy dài bằng thân búa luôn nhưng mà thứ nhất là nếu xét về dài hơn thì chúng ta nhìn thấy đây là lần thứ ba à, vàng lên tạo đỉnh ở vùng ờ, đây 207x 208x đây cộng 2075 cộng trừ 5 giá đấy thế nên rõ ràng Thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy áp lực bán đây. 3 tháng liên tiếp đều áp lực bán. Thứ hai là rất nhiều tuần. Cậu vàng đây, chúng ta nhìn. Sau khi cậu vàng có một tuần tăng giá rất mạnh, đóng cửa 1990. Nhưng chúng ta biết từ đó đến nay này cậu vàng mất 1 2 3 4 5 6 7 7 tuần nữa mà bây giờ cậu vàng vẫn 2010 mấy. Chỉ có 2% mà cậu vàng mất tận 7 tuần. Trước đó chúng ta biết cậu vàng có một tuần tăng giá rất là vũ báo trong vòng 3 tuần này. hai tuần luôn. Cậu vàng từ 1.800 lên gần 2.000. Tăng 10% trong vòng 2 tuần mà bây giờ 8 ờ, tuần tăng 2%. Điều này đồng nghĩa với việc là cái lực tăng không còn gần như là kiệt lực rồi. Nên đây là vùng đỉnh. Vùng đỉnh thì đương nhiên còn điểm đỉnh thì chưa biết là lúc nào giảm. Chúng ta nhìn này, trong rất nhiều tuần này, những tuần cậu vàng cứ có xu hướng lên mạnh phát là nhanh chóng gặp áp lực bán mạnh trở về do vậy theo cá nhân tôi đây không phải chưa phải lúc cậu vàng tiếp tục áp chen mạnh đâu nhiều khả năng cậu vàng sẽ gặp điều chỉnh tại đây còn điều chỉnh mạnh hay nhẹ nào thì chúng ta chưa biết trước mắt thì có lẽ điều chỉnh ngắn nhất cũng hướng về vùng 1009 còn xa hơn là hướng về 1008 còn xa nữa thì test MA200 thậm chí thủng MA200 là bình thường có gì đâu không có gì bất ngờ cả đó là chuyện của dài hơn một chút rồi còn ngắn hạn tuần này như nào với những thông tin kinh tế như vậy thì có lẽ để cậu vàng mà tăng mạnh thì theo tôi đo lại đỉnh thì không có cửa đâu bây giờ chúng ta nhìn qua chỉ số đô la index một chút đây chỉ số đô la index chúng ta có thể nhìn thấy đây đô la index đang gặp hỗ trợ rất mạnh ở quanh 100 101 này đấy cái vùng trước đó tôi vẫn nói là mỗi khi là vượt qua breakout qua thì tạo về đáy ở đây vấn đề bây giờ sai số nó là bao nhiêu không thể biết được nhưng mà chúng ta nhìn đây đô la index líu ra líu díu đứng rất lâu quanh 101 102 rồi nhiều khả năng đứng đứng lâu mà không xuống được thì đi lên thôi nó cũng đang tạo ra mô hình hai đáy ở đây theo tôi thì đô la index sớm muộn sẽ được hỗ trợ đi lên thôi Đấy. khi đô la index đi lên thì vàng và tài sản phi USD thì đi xuống thôi đó là một yếu tố phù hợp. Kỳ vọng đô la index giảm mạnh thì theo tôi không có nhiều. Do vậy tôi thiên về hướng vàng tích lũy xong thì giảm mạnh thì đúng hơn là đô la index. Vàng cũng đã đứng phân phối ở trên vùng 2.000 à, này khá là lâu rồi, hơn một tháng rồi, đủ điều kiện để giảm rồi. Do vậy xu hướng tuần tới của chúng ta là thế nào? Chúng ta tuyệt đối một chiều canh bán thôi, không không có gì lạ cả. Như bây giờ vấn đề là bán tại điểm nào đúng không? Hiện nay vàng đang đứng ở 201X một điểm rất là lừng lơ. Đấy. Vàng có lẽ đỉnh tuần trước chính là điểm cắt lỗ tuyệt đối của chúng ta trong tuần này. Đây. À, cái đỉnh phiên thứ sáu tuần trước, không phải là đỉnh tuần trước ạ. Đây. 1253 chính là điểm cắt lỗ tuyệt đối. Nhưng mà nếu lên đến đây thì khó. Thông thường tại những phiên giảm mạnh này vàng thường phục hồi một nửa thân nến thôi. Tầm 203 à, x thôi. Như vậy theo tôi tuần này nhé chúng ta sẽ canh bán vùng 30 30 35. Phiên ngày thứ hai, thứ ba từ trước thông tin lạm phát được công bố thì chúng ta sẽ canh bán vùng 30 35 nhá. Chúng ta dừng lỗ 10 giá thôi. Còn chốt lời thì ngắn nhất chúng ta hướng về 30 giá về 2000, xa hơn chúng ta hướng về 1980 nè. Tức là dừng lỗ 10 giá còn ờ, chốt lời thì 30 50 giá còn nếu mà tại phiên lạm phát được công bố thì có lẽ là nếu mà cái lệnh bán này của chúng ta bị dừng lỗ đấy 30 35 vùng này bị dừng lỗ thì vùng tiếp theo chúng ta canh bán chính là vùng 45 50 chúng ta dừng lỗ khi phá qua cái phiên thứ sáu tuần trước phiên thứ sáu tuần trước cao nhất là 53 như vậy thì chúng ta dừng lỗ qua đây thôi ít nhất là dừng lỗ qua đây 0,5% tức là chúng ta phải dừng lỗ tầm 58 à, 60 có lẽ là chúng ta chọn bán là quanh 50 nhá đấy 50 cộng trừ chúng ta dừng lỗ 60 chốt lời vẫn hướng về 1980 đây là ngắn nhất là như vậy chiến lược trong tuần là như vậy như vậy tuần tới chúng ta có một chiều canh bán thôi nhá ngày thứ hai chúng ta ngày thứ hai thứ ba trước khi thông tin lạm phát được công bố chúng ta bán vùng là 30 35 còn sau khi thông tin lạm phát được công bố, nếu cái lệnh bán này bị dừng lỗ thì chúng ta sẽ hướng đến vùng là 50 cộng trừ và dừng lỗ 60. Chốt lời thì hướng hết về vùng 2000 hoặc là 1980. Đó là chiến lược vàng tuần tới. Đối với chứng khoán Mỹ thì sao? Chứng khoán Mỹ hiện nay vẫn đi sideways trong biên độ thôi. Không có gì bất ngờ cả. Nên chiến lược của chúng ta là chạm cạnh dưới chúng ta mua 33.000 thì chúng ta chốt lời. Không mua tôi xin lỗi không mua nha. Chúng ta chốt lời lệnh bán còn cứ lên cạnh trên chúng ta bán thôi trên 34.000 chúng ta canh bán nhá 34 342 canh bán thôi dừng lỗ thì qua 345 đấy chốt lời cứ 33.000 chúng ta chỉ một chiều trên bán xuống thôi còn không làm gì cả đối với vàng nhé thì các chỉ báo kỹ thuật nó cũng có tín hiệu phân kỳ rồi đấy phân kỳ à, tạo đỉnh cao hơn nhưng mà giá chỉ báo không tạo được cao hơn do vậy à, cái tín hiệu tạo đỉnh của nó khá là chắc chắn theo tôi thì rất ít khả năng vàng có thể tiếp tục tăng giá đi lên nữa hướng đến 2001 ở thời điểm hiện tại. Đối với dầu thì chúng ta đã rất thành công với lệnh bán dầu ở vùng 82 83 rồi, đúng không? Chốt lời 75 lớp gáp thì chúng ta cũng đã chốt lời rồi. Giá thực tế gần xuống hẳn đến 68 cơ. Bây giờ đến vùng này chúng ta ngồi xem thôi nhá. Có lẽ là vùng không làm gì cả. Quan điểm tôi bây giờ hiện nay dầu đang đi trong cái ờ, kênh giá Dow chen này, sideways down này. Cứ cạnh trên thì chúng ta bán thôi, cạnh dưới chúng ta mua. Tuần này nếu giá dầu hướng đến cạnh dưới nó sẽ nằm ở vùng 60 62. Đấy, 60 61 chúng ta mua. Đấy, dừng lỗ hai giá, chốt lời 10 giá. Còn nếu giá mà hướng đến cạnh trên ừ, chúng ta không thể biết được nó đi hướng nào đâu. Nếu nó hướng đến ờ, cạnh trên thì vùng giá của nó chính là dưới MA200 đấy. Quanh 81 cộng trừ chúng ta bán, chốt lời trên để dừng lỗ trên đỉnh tuần trước. 84 chốt lời ở đây chúng ta hướng về 70 nói chung để 70 sẽ điểm cân bằng chốt lời trên 80 chúng ta bán ờ, gần 60 chúng ta mua đấy thế thôi còn nếu nó đi ngang ở đây đi ngang ở đây thôi còn các bạn mà giao dịch ngắn chết đinh thì thực tế tôi tôi không mấy khi giao dịch ngắn chết đinh thực ra một hai tuần chúng ta giao dịch một lệnh cũng được chứ sao đúng không chúng ta có rất nhiều sản phẩm mà đối với những sản phẩm năng lượng này giờ thực ra thì các bạn giao dịch ngắn dừng lỗ một giá chốt lời hai ba giá thì có thể one hít thôi một hai phút là có thể bị top lo luôn cũng có nhiều bạn hỏi tôi BTC tôi nhắc lại là BTC tôi nói rất nhiều rồi trước đấy tôi nói khi là BTC mà vượt qua mô hình vai đầu vai này thì nó hướng đến vùng 31 32 nghìn các bạn chốt chốt thì chốt rồi thì bây giờ đứng ngoài chứ việc nó biến động tiếp theo nào kệ nó còn các bạn giao dịch ngắn thì cái này thì tôi chịu thôi quan điểm tôi thì hiện nay BTC sẽ tiếp tục đi sideways ở trên nẹ chờ có những biến số lớn đấy nếu trong thời điểm hiện tại mà bảo BTC tăng uptrend thì tôi không nghĩ là uptrend được <coughs> đối với các cặp tiền tệ các cặp tiền tệ của chúng ta nhé thứ nhất là cặp euro thì nó tạo ra phân kỳ âm rồi đúng tuần qua thì cũng lại test cạnh trên rồi đi xuống đúng vùng chúng ta bán đi xuống có gì đâu chúng ta ba, ba lần test cạnh trên cho chúng ta bán rồi tuần tiếp theo thì có lẽ chúng ta tiếp tục canh test cạnh trên là bán thôi cứ 1.1 uh, 1 trở xuống 1.109 9, uh, 900 này 1.1 này 1.11 này chúng ta bán dừng lỗ các bạn dừng lỗ tôi 70 pip chốt lời thì hai ba trăm pip có thế thôi chỉ một chiều bán xuống thôi nhá vì USD đang đáy thì, thì nghĩa là các uh, tài sản phi USD thì đang vùng đỉnh có gì đâu. Đối với đồng bảng thì nó khác uh, ờ, USD một chút. Đồng bảng bởi vì tôi nó còn hỗ trợ là tuần tới bảng uh, uh, ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất. Do vậy bảng hoàn toàn có thể hướng đến test được là MA200 trước khi đi xuống. Nhưng giảm thì nó vẫn giảm, có thể chưa chắc test được đâu. Nhưng nếu trường hợp mạnh thì nó test được thôi. Theo tôi trước khi test thì đồng bảng cần vượt qua cái khu vực này. Vượt qua được hay không thì tôi không biết. Nhưng mà có lẽ là nó cần vượt qua. Đây. vượt qua đây tiến được đến MA 200 của chat tuần thôi ở đây thì là 1.2670 như vậy chúng ta không biết nó qua hay không cả nếu với những tín hiệu kỹ thuật thì ngắn hạn nó đang chỉ lên ngắn hạn đấy <coughs> nhưng mà có lẽ nếu nó lên thì nó cũng lên đến MA 200 là cùng thôi 1.2810 đó cộng trừ như vậy do hàng chúng ta có thể tham gia bán tại hai khu vực này 1.2670 cộng trừ chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 70 pip chốt lời 200 pip. Nếu lệnh này bị dừng lỗ thì chúng ta tiến lên vùng trên 1.2810 cộng trừ chúng ta cũng bán tại đây dừng lỗ 70 pip. Nếu mà bán tại đây ít nhất phải chốt lời 200 300 pip, xa hơn 500 pip nhé. Đối với USD trên đồng yên Nhật USD trên yên Nhật thì hiện nay nó đang hình thành đấy, chặn trên và chặn dưới đấy, Đang đi trong cái biên độ này. Ở phía trên thì là vùng giá quanh 378, 38 chúng ta bán. Đấy, các bạn dừng lỗ 100 pip 39 cho tôi. Chốt lời thì hướng về MA 234 đây. Ở cận dưới thì đây cứ test cạnh dưới chúng ta mua thôi. Hiện nay cạnh dưới đang là 313, 315. Chúng ta mua ở 313, 315. Chúng ta dừng lỗ 30 năm. 33 dừng lỗ 100 pip chốt lời thì cũng hướng đến 35 nói chung là giao dịch thì nó cũng không quá còn nếu nó đứng ở 348 này chúng ta ngồi xem thôi đập cạnh dưới hỗ trợ ông ta mua đập cạnh trên kháng cự chúng ta bán tính sau đối với USD AUD AUD USD ừ, cái này thì cũng khá dễ giao dịch thôi đây hiện nay nó vẫn đang có kháng cự ở quanh M200 đây Đấy. 0.6 6790 6800 chúng ta bán tại đây dừng lô 60 pip chỗ là 200 pip AUD thế thôi nhá chỉ có một chiều thôi khi nào vượt qua đây chúng ta dừng lỗ chúng ta nghỉ đối với NZD USD <coughs> NZD USD có lẽ chúng ta không làm gì cả đồng này nó không có hỗ trợ kháng cự mạnh đối với USD CAD USD trên ờ, CAD thì khá dễ thôi chúng ta canh mua thôi nhé CAD đang mạnh lên nhưng mà ngắn hạn USD thì đang giảm giá nhưng nó cũng đang ở vùng đấy rồi đang có dấu hiệu tạo đáy như vậy chúng ta canh mua thôi nhá đây điểm mua của chúng ta đây 1.3310 3320 thế thôi chúng ta dừng lỗ thì 60 pip và chốt lời thì 300 pip cho tôi 200 pip thôi chốt lời 200 pip dừng lỗ 70 pip khá là dễ giao dịch đúng không Ok đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định thị trường xu hướng tuần từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công